và trước khi bắt đầu bất kỳ một chương trình gì Kim muốn đặt ra một câu hỏi tại sao lại phải cần quay camera cần phải quay video đây là một cái cách để chúng ta có thể thể hiện được tài năng của mình cho nhiều người khác cùng biết Kim chắc chắn rằng trong mỗi anh chị ai cũng đều có một cái tài năng một cái sở trường một cái gọi là chuyên gia một cái hiểu biết gì đó của chúng ta mà ngoài kia có rất nhiều người đang cần đến những kiến thức này cái tài năng của các anh chị đối với chúng ta chúng ta cứ nghĩ rằng đây những cái hiểu biết của mình những kiến thức của mình nó là bình thường nhưng đối với người khác biết đâu nó là những cái thứ phi thường thì sao các anh chị đang có một kiến thức chuyên môn nào đó một cái giá trị gì đó thì tại sao chúng ta lại không đi chia sẻ cho người khác các anh chị thấy đó các bạn trẻ ngày nay đặc biệt là thế hệ Gen Z họ khoảng các bạn đó khoảng mười mấy tuổi hai mươi mấy tuổi thôi nhưng sao ạ à, sẵn sàng bộc lộ tài năng của mình về nhảy nào về hát nào về tài lẻ của mình về kiến thức của mình và chia sẻ điều này và nhờ vào điều này thì sao thể hiện được khả năng tài năng của mình phát triển được cái sự sáng tạo của mình và khiến cho nhiều người cũng biết tới mình cái lý do thứ hai đó là gì với những cái giá trị của chúng ta trước đây chúng ta có thể là chia sẻ cho vài ba người hoặc là vài ba chục người thôi nhưng nhờ vào công nghệ phát triển 4.0 thì việc mà chúng ta livestream chúng ta quay video đăng lên trên Facebook YouTube Facebook các cái mạng xã hội thì chúng ta có thể lan tỏa được hình ảnh của mình cái giá trị của mình tới hàng ngàn hàng chục ngàn thậm chí hàng triệu người thì lý do tại sao chúng ta lại không đi chia sẻ trên mạng xã hội nó sẽ giúp cho chúng ta lan tỏa được hình ảnh của mình lan tỏa được cái giá trị của mình và giúp đỡ được cho nhiều người khác cái lý do thứ ba là khi mà chúng ta quay video chúng ta có thể quảng bá sản phẩm dịch vụ hoặc là cái thương hiệu của mình cái nhân hiệu của mình một cách miễn phí thì tại sao chúng ta không tận dụng cái kênh marketing tuyệt vời này hả các anh chị Kiên thấy có một cái anh chàng anh làm môi giới về bất động sản và anh ta suốt ngày là đi quay video những cái căn nhà mà anh ta đang chào bán những căn nhà khoảng 3 tỷ 4 tỷ 5 tỷ ở Gò Vấp và khi anh ta quay như vậy thì rất nhiều người vô xem vì nhà rất là đẹp giá thì rất là ok rồi anh ta chia sẻ những cái tiện ích rồi những cái không gian có nghĩa là anh ta không cần phải sao dính 100 một ngàn người tới cái căn nhà đó để xem mà khi chia sẻ ra thì có hàng chục hàng trăm người có thể tới xem và chắc chắn trong số đó sẽ có những người có nhu cầu và sẽ bốc máy lên gọi điện thoại và nhờ anh ta tư vấn và có thể chốt hàng rất là nhanh một ngày một tháng anh ta có thể bán hàng chục hàng trăm cái căn nhà như vậy và nếu như ai đó có nhu cầu cần bán nhà thì lại xích kết nối với anh ta để nhờ anh ta môi giới dùm cho và cái việc của anh ta ngày càng phát triển các anh chị thấy không chị một là nhân viên bất động sản nhưng anh ta biết cách để mà quảng bá được những cái căn nhà cái sản phẩm của mình lên trên mạng xã hội lên trên kênh youtube lên trên facebook thì chẳng khác gì anh ta đang là một ông chủ về môi giới bất động sản và có thể bán được hàng trăm căn nhà mỗi tháng mà không cần phải chi bất kỳ một cái đồng tiền nào cho tiền quảng cáo cho cái việc quảng cáo Facebook, TikTok hoặc là YouTube gì cả các anh chị thấy đó bán được nhiều hàng mà lại không tốn chi phí cho quảng cáo thì có phải đây là một điều rất tuyệt vời không và tại sao các anh chị lại chưa quay video thứ tư là gì các anh chị khi mà chúng ta tiếp cận chúng ta đưa cái hình ảnh của mình lên trên mạng xã hội thì khả năng có nhiều người sẽ thấy chúng ta follow chúng ta hàng chục hàng trăm hàng triệu người cùng xem và biết đâu trong đó có những cái đối tác rất tuyệt vời họ có thể chia sẻ cho chúng ta những cái cơ hội bởi vì họ thấy chúng ta rất là tự tin nè rất là giỏi giang nè sẵn sàng chia sẻ nè và thấy mình rất là giỏi và họ khi mà họ xem họ theo dõi chúng ta theo một cái khoảng thời gian dài và họ sẽ rất là tin tưởng vào chúng ta như là một chuyên gia hoặc là một người rất là giỏi giang về cái lĩnh vực gì đó và họ sẽ kết nối với chúng ta và chia sẻ cơ hội cho chúng ta những cơ hội rất tuyệt vời và cái việc quay video và đăng lên trên mạng ngày nay đã trở thành một kỹ năng thu nhập cao nha các anh chị các bạn trẻ ngày nay đã trở nên rất giàu có rất thành công thậm chí là tự do về tài chính chỉ vô bằng một cái việc là mỗi ngày cứ quay video và đăng lên tiktok đăng lên trên kênh youtube facebook thì thu nhập từ các mạng xã hội hoặc thu nhập từ các cái nhà tài trợ muốn họ quảng cáo cho sản phẩm của họ hoặc là lấy tiền hoặc là qua cái lượt uh, xem video lượt view nhiều like nhiều tương tác nhiều thì họ sẽ nhận được tiền từ các cái mạng xã hội này thì đủ cho họ sống rất là dư dả và đây được xem là một kỹ năng thu nhập cao và một lý do nữa là để lại di sản khi mà chúng ta có thể 10 năm 20 năm nữa hoặc là khi mà chúng ta mất đi rồi thì những cái đoạn video những cái đoạn tài liệu của chúng ta vẫn cứ vẫn cứ đang tồn tại trên mạng xã hội ở trên internet và khi đó những cái thế hệ sau họ vẫn có thể tiếp nhận lại họ vẫn có thể xem lại hình ảnh của chúng ta những thông tin của chúng ta chia sẻ thì đây là một cách để lưu giữ lại những cái di sản cho chúng ta rất là tuyệt vời những kiến thức của chúng ta và cuối cùng là tự động hóa các anh chị ạ các anh chị đang xem video được kim quay sẵn lại và tất nhiên các anh chị sẽ thấy sao ạ vẫn rất là vẫn có thể hiểu được những gì mà kim chia sẻ thay vì kim phải đi dạy trực tiếp hướng dẫn trực tiếp cho hàng trăm hàng ngàn người thì việc Kim quay video một lần thôi và Kim gửi cái video này, cái khóa học này cho các anh chị thì anh chị vẫn học được mèo trắng hay mèo đen không quan trọng quan trọng là cái kết quả của học viên họ học được họ hiểu được và họ làm bài tập và họ chuyển hóa được thì cái điều đó mới là quan trọng có phải không các anh chị do đó nhờ vào những đoạn video này Kim quay sẵn rồi thì nó sẽ giúp cho Kim tự động hóa được cái việc bán hàng marketing chăm sóc khách hàng và chuyển giao những cái giá trị của kiên tới cho các bạn do đó với những lý do này và còn rất rất nhiều cái lý do khác nên quyên nên kiên động viên các anh chị kiên gọi là tuyên truyền động lực cho các anh chị hãy quay video đi nó là một cái việc mà ban đầu hơi khó khăn nhưng làm riết nó sẽ rất đơn giản và các anh chị sẽ thấy rằng yêu thích cái việc quay video này cái việc mà quay video các anh chị à chia sẻ trên video trước camera hiện nay đang là kỹ năng thu nhập cao và Kim sẽ chứng minh cho các anh chị các anh chị có biết Khoa Bóp không ạ? À? Khoa Bóp hiện tại đang là một trong những cái youtuber rất hot của Việt Nam anh ta có thể kiếm hàng trăm thậm chí và thậm chí là vài tỷ đồng một tháng thông qua những lượt view người ta xem anh ta trên kênh YouTube thì ngày nay Khoa Bóp đã có thể kiếm được nhiều triệu đô la nhờ vào cái kênh YouTube rồi anh chị ạ à thì tại sao anh ta cũng có những cái rất bình thường quay những video nó cũng không có gì gọi là đặc biệt nhưng mà nhờ việc anh ta cứ quay đúng đủ đều quay rất nhiều và anh ta đi nhiều nơi tới những nơi thú vị và cái cách chia sẻ của anh ta khiến cho nhiều người thích xem và từ đó trở nên giàu có vậy thì anh chị bao giờ sẽ làm cái video youtube cho bản thân mình thứ hai kênh tiktok ngày nay đang rất phát triển phải không các anh chị và có rất nhiều bạn trẻ mới đôi mươi thôi mà có thể kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng và các các bạn đó có khả năng sáng tạo được nội dung và chia sẻ những điều gì mình yêu thích hiện tại có rất nhiều các cái các bạn gọi là hot tiktoker như là lê bóng và vân vân rất nhiều rất nhiều và họ rất là thành công chỉ việc là mỗi ngày quay video và up lên trên mạng xã hội và họ kiếm được rất nhiều thu nhập kiếm được rất nhiều cái cơ hội đến trong cuộc sống của họ và một cái một cái ngách nữa đó là livestream các anh chị ạ à. các anh chị sẽ thấy trước đây bán hàng chúng ta chỉ có thể bán được vài chục thậm chí là vài trăm cái sản phẩm thôi nhưng trong một cái buổi livestream ngày nay các cái chủ cửa hàng về thời trang mỹ phẩm hoặc là bất kỳ một sản phẩm gì họ có thể bán được hàng ngàn hàng chục ngàn sản phẩm chỉ trong một đêm kiếm được rất nhiều tiền mà cái chi phí để làm quảng cáo và marketing gần như không có đáng là bao nhiêu rất là tiện lợi và các anh chị thấy đó công nghệ ngày nay đang rất là phát triển nó đang là hỗ trợ và phục vụ rất nhiều cho con người và tại sao chúng ta lại không tận dụng cái điều đó nó đến từ cái gì các anh chị một cái lý thuyết được gọi là vùng thoải mái hay gọi là vùng an toàn các anh chị ạ à? đa phần chúng ta làm sao ạ à? chúng ta đang nằm trong cái vùng thoải mái này một cái vùng rất là quen thuộc của chúng ta rất là an toàn và chúng ta luôn đặt câu hỏi tại sao mình phải quay video chi cho mình nhục chi cho xấu hổ cho mất công vậy nhưng nếu không làm điều đó chúng ta sẽ bị thụt hậu các anh chị ạ à. ban đầu chúng ta làm sao ạ à? chúng ta đang ở trong một cái vùng an toàn trong cái vùng vỏ kém của mình và chúng ta không có muốn thay đổi nhưng khi chúng ta thấy rằng ở ngoài kia có rất là nhiều người thành công thông qua cái việc quay video thế là chúng ta tập tành quay video và chúng ta sang cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn cảm thấy rất là sợ rất là ngại người ta đánh giá phán xét thì thấy cái sản phẩm của mình nó không ok nhưng mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục hành động đi chúng ta sẽ qua được cái vùng thứ ba là vùng học tập tại cái vùng này thì các anh chị sẽ tối ưu lại sẽ biết mình chỗ nào chưa ok chỗ nào tốt thì bắt đầu là chúng ta mới điều chỉnh những cái video đầu tiên các anh chị quay á sẽ thấy rằng nó rất là hơi có gì đó hơi đơ hơi sườn hơi à, có cái gì đó không ok nhưng cứ quay đi quay lại thì kiên đảm bảo các anh chị ngày càng các anh chị sẽ làm tốt hơn và chúng ta sẽ chuyển sang cái giai đoạn thứ tư đó chính là vùng trưởng thành lúc này các anh chị đã làm chủ được kỹ năng video và lúc này chúng ta có thể kiếm được thu nhập có được những cái kết quả rất tuyệt vời thông qua việc quay video rồi Kiên quay trở lại nha Trong cái vùng an toàn này chúng ta đang ở trong cái vùng bọt kém của mình Chúng ta đang cảm thấy rất là dễ chịu Nhưng lâu dần các anh chị sẽ mất đi cái động lực Tại vì sao ạ? À? Chúng ta không dám vươn ra Không dám quay video Làm cho chúng ta bị mất động lực bởi vì chúng ta ngại thay đổi sợ người khác đánh giá và phán xét mình và quay một cái video thì rất là ngại ngùng rất là thái quá hình như là mặt mình không được đẹp tóc mình không được đẹp quần áo của mình không ok bối cảnh không ok rồi cái máy quay video của mình nó không có gì quay nó không được đẹp không có không biết dùng app gì rồi khi mình chia sẻ thì kiến thức mình lấy đâu ra có rất là nhiều cái nỗi lo sợ nó xuất hiện và nó cản trở anh chị do đó Kiên mong muốn rằng chúng ta hãy xé cái vỏ kén của mình ra hãy thoát ra đi và hãy hành động và quay video đi rồi Kiên sẽ tiếp tục truyền động lực cho anh chị chúng ta cần phải quay video ngày nay là thời điểm gọi là công nghệ thông tin rồi 4.0 rồi tất cả mọi thứ công nghệ đang hỗ trợ con người rất nhiều và ai có thể tận dụng được công nghệ thì người đó sẽ thành công và phát triển đi rất là nhanh và chúng ta và cái hình thức livestream hoặc hình thức video đặc biệt là những cái video ngắn ngày nay khoảng 30 giây đang là gọi là rất là thịnh hành rất là ưu chuộng và nó rất là dễ xem và rất nhiều người đang theo dõi nó thì sao các anh chị chúng ta hãy cũng bắt đầu đi hành trình vành dầm bắt đầu từ bước chân đầu tiên hãy chia sẻ những thứ mình yêu thích hãy chia sẻ những cái gì mình giỏi hãy chia sẻ những cái mà về sản phẩm dịch vụ của chúng ta chúng ta đưa nó lên trên mạng xã hội và một câu hỏi khi luôn đặt cho các anh chị là tại sao chúng ta chưa quay video đi và làm thế nào để có thể tự tin được chiếc ống kính các anh chị hãy xác lập hãy lên kế hoạch để mình bắt đầu quay tiktok quay youtube hoặc là quay trên cái kênh gọi là facebook watch và các mạng xã hội các anh chị biết không sau này facebook trước đây là vua nhưng bây giờ thì tiktok bây giờ đang trở nên hình thành hơn youtube cũng vậy và trong tương lai những nền tảng này nó sắp coi như là sao ạ sẽ lối thời và sẽ có một cái nền tảng một cái mạng xã hội nào đó nó lại phát sinh và nó phát triển nhưng mà kỹ năng của con người chúng ta làm sao chúng ta vẫn là cái kỹ năng quay video mà thôi do đó chúng ta hãy làm một lần và sau này 5 năm 10 năm sau nền tảng mới nó ra đời thì chúng ta vẫn cứ thể là ứng dụng được vẫn có thể quay được có phải không các anh chị